Uh, today we will make uh, oppo uh, French soup, uh, but uh, made me called pho. Mm. First of all, we have to put the bones in the oven to bake in for 10 minutes. À, đầu tiên á, là bỏ uh, bỏ xương vô trong lò nước khoảng chừng 15 mùi 15 phút đó. thì nó hơi ngọt là xương hơi thơm nữa Hello everybody! Oh, today I tell you about the um, um, history of um, Phở Vietnam. Uh, you know what, uh, when it's the uh, Vietnam, they're in the uh, colony of uh, French colony. So it's um, one day um, the friends, my uh, ờ, his, uh, my friends saw uh, the look, and um, he ordered the chef to cook uh, his uh, favorite dish is um, uh, beef um, beef soup. You know, bull, um, uh, friend call it uh, bull, uh, bull. Uh, see is uh, after they cook, but they, they have to cook overnight until the morning, until the morning, and uh, the, the chef uh, um, bring up for him the noodle soup, you know, and uh, put on table and he touch it and he very cold, you know, in uh, like uh, in Hanoi in 19. Uh, 20, um, uh, you know, uh, 19, that was freaking cold in Hanoi, you know, the weather very cold in winter. So he touched his boy very cold and he uh, yelled it out loud, he said, uh, Upper, upper! He said to me, someone like uh, food in the reheat, uh, uh, heat the soup in the um, uh, store, you know. Um, you know, like uh, in Hanoi before, there were 50 and friends come and uh, they created for everything for Vietnam, you know. So he yelled, oh, po, po. So that's me. I went put in reheat uh, soup for him in the um, oven. Oh, see? Uh, and uh, after the um, Vietnam lemonade communist, yeah, lemonade, uh, the French, get the French uh, style of Vietnam. And uh, that uh, started phở, they call phở, pho PHO uh, and I have marker on top of pho uh, but it's not really Vietnamese food it's French food beef stock beef broth um, um, noodles French but because the guy mad he said oh blah, blah. see this is one of the and Vietnamese um, uh, them, uh, you know what they call it pho you know, not really Vietnamese food, it's French foods. If France uh, not um, uh, don't even um, uh, dominate Vietnam, Vietnam never have phở at all. Okay, thank you. Bye. Oh, các bạn cũng biết là phở không phải là chính gốc của Việt Nam mà là của người Pháp ấy, thì 1900 à, 1800 à, cho tới 1920 á là người Pháp đã đồ hộ Việt Nam thì các bạn cũng biết rồi ờ, là người Pháp họ thích ăn à, như là món à, món canh à, canh bún hay là canh canh gì đó canh giò canh bò gì của họ đặc điểm của họ ở miền Bắc của nước ta thì trong lúc đó là trong mùa đông thì nó lạnh thì à, cho một người như là đầu bếp họ làm cho ông chủ của họ một món ờ, như là món ờ, súp và món canh à, canh bò thì nghĩa là phải nấu là phải hầm xương này nọ hầm thịt trong quả nguyên đêm thì tới sáng ngày mai dọn lên bàn thì ông này á ông mới uh, sờ tới cái rờ tới cái bát phở của ông bát uh, bát canh của ông thì thấy nó, nó lạnh cái ông mới hét lên ông tức giận hét lên upper upper đó nghĩa là bắt đầu cái cái chữ đó là phở nó bắt nguồn từ cái câu đó mà ra thì sau này là à, nước ta đã à, đánh đuổi cho bọn pháp à, chạy te về quốc mẫu của họ thì là bắt đầu là món phở của Việt Nam mình bắt nguồn từ đó là nếu mà nếu Việt Nam mà không bị pháp đô hộ thì chúng ta không có bao giờ cả tất cả thế giới họ cũng không biết phở là cái đất gì hết xin cảm ơn các bạn put salt in salt sea salt the si salt the best yeah. sea salt mm -hmm. okay okay now uh, holding, a foot holding it. Uh, like these come up. Oh no no no, that don't take. But uh, okay, now so uh, take the scum out. Yeah, take the scum out. So uh the scum look good. So take the scum out. Mm. Scum out. But this one uh, we cook for about for about um, um, 10 hour ừ, cook whole night 10 hour À, ginger vô cút cái nào lên rồi Uh -huh. Yeah, ginger, yeah. Ginger. See? and then leech, smell good. Upper sweet, so you see wheat now. Okay. Uh, uh, it's a meat now, see? And, uh, uh, there, see? Uh, eight now, see? Uh, done with it, see? Uh, raw meat. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, thực đồ là uh, sắp là now it's a major thing Bon appetit. Ngon lắm. À, ít gì. Uhm. Đó à, là các bạn thấy không? Ừ. Trong à, đồ uh, à, tô phở này là 100 đô đây. Uhm. Ngon. Ngon lắm. Ngon lắm. Ừ. Tô phở 100 đô. Ừ. Xí biệt đấy. Uhum.